à. độ 3 tuổi đấy có nghĩa là cháu này là lúc ấy là mẹ à, bố mất là mới được có 2 tuổi vâng hơn 3 tuổi chắc 3 à. tuổi đấy mẹ cháu bỏ cháu đi à, là, cháu gái kia là được có một tuổi à đấy à à lúc ấy là bố mất vâng lúc bố mất ừ. xong là mẹ một xong thời mẹ gian ở nó một thời gian sau mẹ đi đi đi Trung Quốc À, lấy lấy chồng bên đấy à hay không, vâng, như nào? Chả biết lấy chồng hay là đi làm gì mình. À, đi được bao nhiêu năm chứ anh? Đi được uh, ờ, 3 năm rồi sao ấy. À 3 năm rồi. À. 3 4 năm. À đây à. Dạ à thế hai cháu là học hành thì là dạ, đang đi học trên trường uh, cấp 1 trên trường không ăn không ăn vâng. học bán chú đấy nhau anh dạ, học bán chú đấy. à Xong là bây giờ là cứ thứ bảy chủ nhật thì các cháu mới về đúng không? Vâng, vâng thứ bảy chủ nhật các cháu về. À, à. vâng vâng. Ừ, chiều chủ nhật hoặc thứ hai là đưa các cháu lên trường ngủ trên bán chú đấy hết. À, được. À. Dạ. à, xong là chiều chủ nhật là các cháu tự về hay là mình đi, đi đón? đón đi đón. À, đi đón đúng không? Dạ. À. à xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người nhé tiếp tục quay trở lại nội dung của Giang ngày hôm nay thì uh, hôm nay thì Giang với bạn Sang là chủ yếu vào thăm hai cháu là theo như anh uh, anh là chú nhỉ vâng, vâng. anh là chú của hai cháu đấy anh có tâm sự chia sẻ mình vào thăm thì là, là cháu là bố mất từ lúc còn nhỏ xong là mẹ thì bỏ sang Trung Quốc là không biết là đi làm hay là đi lấy chồng bên đấy cũng không không thấy về lâu ờ, cũng không thấy mẹ về không liên lạc được à vâng, không, không thấy mẹ về không liên lạc nữa. à đấy à, vâng à đây là cái căn nhà mà mà hai cháu mồ côi là một cả cha lớn mẹ nên các bạn hiện tại bây giờ đang ở trong căn nhà này theo như anh chia sẻ thì là chú của cháu chia sẻ là, là hai cháu là học bán chú đúng không? Vâng, học bán chú ở trên không mang À, không mang đúng không? Thì thứ bảy chủ nhật là mới mới về đây. Ừ. Vâng. Ờ. Thì em có thể vào trong căn nhà vâng, một chút được không nhỉ? Thăm hai cháu gửi cháu đi cháu lớn năm nay học lớp mấy rồi cháu ấy à lớp 4 à ồ nó nói tiếng kinh giỏi nhỉ ồ con cháu này lớp 2 ồ giỏi quá các cháu ờ, đưa chú vào nhà nhỉ đi vào nhà mình ấy nhỉ à ô nhà hai cháu rộng nhỉ đấy à, hai, hai cháu không có gì luôn à, gửi gửi ấy bánh kẹo cho hai cháu hai cháu lớn uh, con tên gì tên là cứ phó trang trang à vâng. à thế còn em gái em tên là thì sùng sùng á cứ cứ à à cứ thì dung ồ oh. đây là hai con là đang học bán chú đấy đây là hiện à, đây là trong cái căn nhà của à, hai cháu Trang và Sùng nhỉ? Dùng Dùng. Dùng. đúng không? Dạ, ờ, cháu ờ, Trang và cháu ờ, Dùng. À, hai cháu một côi. Thế nha bác gửi ờ, kẹo cho hai hai con nhá. À, ăn nhá. Xin chú. Thế hôm nay là nghỉ học là ai đón về? Ai đón về nhà? À, chú đón về đúng không? Ừ, anh tên gì nhỉ? Vâng, à, anh em tên là Súa. À, anh Súa à? Vâng thì đây là trong cái căn nhà mà mình đang vào thăm hai cháu thì các anh chị thì thấy là hai cháu là một cô cha lớn mẹ đấy ở trong cái căn nhà như này ô cái vách nữa này là hỏng hết rồi nha anh nhỉ hỏng hết rồi mọt hết rồi ô cái này các anh chị này mình thấy là hai cháu ở nói chung là nên là bố mẹ bỏ đi lúc ấy là đấy cái là bố mất cái là mẹ là là ở một thời gian khoảng bao lâu thì bỏ đi trong Trung Quốc hả? anh? Ờ, mẹ ở được khoảng 2 năm là mẹ bỏ đi. Ờ. Ờ. Ờ. Thế mẹ có liên lạc được các con không? Có liên lạc được với mẹ không? Mẹ có về liên lạc được với mọi người không? Hai đứa? Không à? Hè chứ lo đấy nữa, phụ đấy nữa. Bố mẹ ấy. Không liên lạc được. Không liên lạc được à? Ừ. Ờ. <laughs> một cháu thì là học lớp 4 là 10 tuổi nhỉ lớp 2 là năm nay là 8 tuổi ừ, 8 tuổi 10 tuổi là hai, hai cháu chỉ có hai anh em thôi à đúng không ờ, là mẹ bỏ đi là cũng được 3 năm Đấy, ừ, năm nay được 3 năm rất là vất vả cuộc sống của hai cháu bây giờ là hai cháu này là bây giờ thì à, ở ông bà ăn uống hay như thế nào tối ấy ngày mình về ấy thì là ai nấu cơm cho ấy <laughs> bà hay nấu giúp cho à đấy à bà bà nấu giúp cho hai con ăn à ồ thì cho con nhà cũng không có gì đâu các anh chị ạ mình cũng ghi hình qua cho mọi người cùng xem nhé căn nhà này cũng chỉ được khoảng à, sáu hai mươi mấy mét vuông thôi rất là nhỏ 24 25 mét vuông thôi nhà này cũng không uh, lớn lắm trong con nhà cháu chẳng có gì chạn này một cái bếp này hai à, cái giường hai giường là tối là hai con ngủ đây à hai đứa ngủ đây à đúng không ờ hai cháu ngủ đây đúng không ừ. đây tấm lợp thì tấm uh, pro thì mình cũng uh, bạn sang uh, kể lại là hai cháu là một côi thì vẫn còn nhỏ đấy lại là đang uh, ở long bà đây là chú và cháu thì là đi đón cháu đi học về ở trong nhà này cái thóc này là của nhà mình đúng không anh vâng đây là của ở ừ, nhà đúng không vâng. ừ. cái cuộc sống của hai cháu cũng khá là vất vả đấy sau này lớn lên rất là khó khăn đấy vì thứ nhất là thiếu tình thương của cha này của bố của mẹ này May là còn có ông bà, ông bà này hôm nay chắc cũng, cũng lớn tuổi rồi đúng không? tuổi, 7 hơn 70 tuổi. Ừ, ông của bà, ông của các cháu cũng lớn rồi, bà cũng lớn. Nhà anh có gần đây không? Ừ, em nhà cạnh. À cạnh đây luôn á. Vâng. À vâng vâng. Của cháu ơi, Trang và cháu ờ, Dung, Đấy, Đây là bà và cháu Tại đang ở trong cái căn nhà như này là hai cháu nhỏ Một khôi các anh chị nhé thì là vách nứa thì cũng uh, ờ, mọt hỏng hết rồi rất là nhỏ trong căn nhà các anh chị biết à, hai cháu nói tiếng kinh rất là tốt chào hỏi nói chuyện rất là tốt cái này là đất uh, là của bố mẹ là từ lúc uh, đấy là trong khoảng khoảng này đó đúng không vâng vâng là, là có hai cháu đúng không bố mẹ nhé còn lại trước mà mẹ cháu chưa chưa bỏ đi ấy bố cháu mất thì là đây là cái mảnh đất mà trước gia đình cháu ở thì uh, xung quanh nhà thì cũng thấy không có gì cả vẫn nuôi gà không có nuôi gà không ừ. à, mà hai con gà à? phía ừ. đằng sau thì cũng không không rộng lắm nói chung là mình mình à, đến thì mình mới biết được cái vách này đất rồi là một nó hỏng hết rồi anh chị ạ cái này cái nhà này được một hai năm nữa là, là sập đổ Đấy, bên, phía bên sau nhà của cháu cũng thế này không, không có ong nuôi ong nữa này mọt hết rồi các anh chị ạ nói chung là là cũng ờ, không không ra nhà nữa rồi cột thì siêu vẹo trước là cháu ở bố mẹ thì bố mẹ mất bố mất thì mẹ lại bỏ đi Trung Quốc ờ, cuộc sống của hai cháu rất là khó khăn mẹ nương tựa vào chú và ông bà thì năm nay hơn lớn tuổi lắm rồi là chú của cháu là chú ruột của cháu thì cuộc sống của cháu là học ở trường mà học trường bán chú Thầy con là cứ học là thứ bảy chủ nhật về à? À, cứ thứ bảy chủ nhật là hai con lại về thăm gia đình, đúng không? Đúng. Thăm ông bà này, thăm chú này. con cố gắng học giỏi nhá. Yep. Yeah. Học giỏi sau này là còn giúp ông, giúp bà, à, giúp chú nữa nhỉ? Ừ. Hôm nay mình cũng uh, chủ yếu vào tiện mình hỏi thăm tình hình thôi biết được cái hoàn cảnh của cháu như này ấy thì ra cũng rất là mong quý cô bác anh chị à, mạnh thường quân quý cô bác anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như là quý thính khán giả à, xem được thì có thể là chia sẻ cho giang biết về hoàn cảnh của hai cháu cái này là mình đi uh, thực tế uh, cán bộ uh, hỏi thăm xã này biết là bạn ừ, học của mình ngày xưa đi lính với nhau ấy mới à, biết được hoàn cảnh của hai cháu ở đây là sống trong căn nhà nó như này nhé các anh chị nhé rất là nhỏ thôi nhớ là thương các cháu rất là dễ thương luôn không có dép à con không có dép à dép đeo không có à cháu là dùng nhỉ con tên dùng ờ à, thế à đây cháu là có chìa khóa riêng căn nhà ở rất là nhỏ hẹp bé không có gì cả các bác anh chị ạ sự ra là rất là khó khăn đấy mình mong muốn là mọi người là hãy à, chia sẻ lan tỏa sự yêu thương có thể là giúp cho các cháu bớt được cái phần nào khó khăn hai là mong muốn là tương lai mỗi cháu là mình thấy là không biết là giúp các cháu kiểu gì để có thể là cuộc sống tương lai của cháu tốt hơn nhất là quan trọng là cái việc ăn học này và chú à, nghỉ ngơi thì nó tốt hơn đấy những vấn đề mà căn nhà này lâu thì nó cũng sẽ hỏng và cuộc sống rất là khó khăn thì người đồng bào trên này cũng chỉ à, một năm là một à, hai vụ nương lúa thôi và ngô ấy rất là khó khăn để mà có thể là thực cuộc sống sau này cháu nó tốt hơn mình chủ yếu hôm nay là vào thăm và ghi hình lại cho các anh chị mình biết là căn nhà của cháu ấy bên kia là nhà đó là nhà của chú và cháu đó và hiện tại thì à, hai cháu là ở trong cái căn nhà như này nên là rất mong sự chung tay đóng góp của anh chị khán giả là có thể lan tỏa sự yêu thương cho nhiều người biết đấy chắc có lẽ là Giang cũng uh, xin phép được uh, khép lại video của Giang ngày hôm nay đây thôi thì mình chiếu hôm nay là vào thăm hỏi biết được tình hình của uh, hai cháu cháu Trang và cháu ờ, Dùng ờ, hai cháu mồ côi cha lẫn mẹ tại đang ở trong này mẹ thì bỏ Trung Quốc rất là khó khăn đấy mình ờ, hy vọng rằng là các anh chị mà xem được video của Giang có thể là chia sẻ và lan tỏa sự yêu thương đến rất là nhiều người chung tay góp sức uh, góp công góp của mỗi người một chút để có thể là giúp hai cháu cuộc sống tốt hơn đấy Giang rất là mong muốn uh, các anh chị mạnh thường quân người để xem được và giúp đỡ cháu thì à, Giang cũng à, rất là cảm thấy là đồng cảm với à, cái hoàn cảnh nhất là các cháu mồ côi gia đình mà khó khăn cuộc sống mà không nơi nương tựa ấy. Đấy, tương lai của các cháu cũng rất là dài Đấy, Giang hiểu cái điều đó đấy là mình cũng xin phép được khép lại video của Giang ngày hôm nay đây thôi xin hẹn cùng các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người là ở video tiếp theo nhé xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người Thôi chú về nhá, hai đứa nghỉ nhá Ờ chú về nhá, mù chê nhá Ừ, cố gắng nhá Cố gắng học thật giỏi nhá, hai đứa cố gắng học thật giỏi Ừ, sau này à, à, giúp à, ông bà này, giúp chú này Nhá